Câu hỏi thứ năm, Kính Bạch Thầy, năm ngày trước con nằm ngủ thì mơ thấy bố con đã mất cách đây ba năm. Bố con cầm tay và nói với con rằng, con ơi, bố đói và rét quá. Khi tỉnh dậy, con vẫn nhớ như in hình ảnh bố con ăn mặc rách dưới người gầy gò. Con thương bố con lắm mà không biết phải làm sao. Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con biết cách để bố con được thoát khỏi cảnh khổ kia ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn này có hỏi rằng bạn ấy nằm mơ thấy bố của mình đã mất cách đây ba năm trong cái hình tướng một cái người rất đói khổ, rét mướt. Nói với bạn ấy là bố đói và rét lắm. Thì kinh thưa đại chúng, à, cũng giống như câu chuyện trước đây ở à, trong kinh Phật đấy, có một vị vua vị nằm mơ vì thấy rất nhiều người ăn mặc rách dưới khổ sở về kêu với vị vua ấy sau đó đến bạch phật thì phải nói đấy chính là gia quyến của ông đấy thân quyến của ông khi chết ấy, bị đọa làm ngã quỷ đấy đói khổ về kêu ông đấy vậy ông hãy làm phúc cho họ bằng cách ông cúng dường trai tăng hồi hướng phước báo cho họ thì họ sẽ thoát khổ đấy thế thì với câu hỏi của bạn này thì có thể đây cũng là cái việc bố của bạn ấy về báo cho bạn ấy biết và bạn ấy có tâm có duyên với phật những người con mà có duyên với phật đi học phật này này cũng hay có duyên được cái người âm người ta về báo lắm vì người ta biết là cái người này có duyên có thể cứu được họ những người có lòng tin với phật với tam bảo hay được hay được báo chứ còn những cái người vô thần vô thánh thì người ta bảo báo cho cái này cũng chả có tác dụng gì báo nó cũng không tin nghe không? Đấy, cho nên Ờ, ra tiên thì người ta cũng chọn lựa con cháu đấy. người nào có tâm có tín tâm với tam bảo tin được tâm linh thì họ báo nếu đây là trường hợp mà bố bạn ấy đang ở trong cảnh giới đói khổ mà thì có thể phát tâm à, gia đình làm phước cúng dường tam bảo hồi hướng phước báu cho bố thì bố có thể thoát cái khổ cảnh này nhé về chùa cúng dường tam bảo thỉnh chư tăng hồi hướng công đức cho giúp cho bố được thoát. Ví dụ bố bạn ấy không phải là ở cảnh đói khổ này nữa thì cúng dường tam bảo hồi hướng phước báo bố bạn ấy vẫn được tăng trưởng phước lành dù tái sinh vào cảnh giới nào. Chúng ta nhớ cái việc tác phước cúng dường không mất đi đâu cả. Phật dạy làm sao? Tác phước cúng dường bảy phần phước chúng ta hưởng sáu cơ mà người mất được một phần thôi đấy có mất đâu mà chả mất đi đâu cả mình vẫn được rồi hương linh nhà mình cũng được hương linh nhà mình mà tái sinh vào cảnh giới nào vẫn được phước thầy nói vui bảo ví dụ hương linh nhà mình tái sinh làm con trâu nhé thì hôm nay nhân ngày mình đến cúng dường trai tăng chưa tăng hồi hướng cho thì tự nhiên con trâu hôm nay này được ông chủ ông rất quý ông không bắt đi cày ông cho ở nhà ông này tắm cho này sau ông này cắt cỏ ngon cho ăn này nghe không ông này ra ông vuốt ve ông nói chuyện này châu ơi ta bảo châu này <laughs> tự nhiên cái phước nó phát sinh đến là như thế thầy nói là các phật tử nhiều khi có những ngày bảo ngày mai sau mình gặp may thế rồi lại đổ tại vào ra ngõ gặp dai hay là ra cửa bước chân phải nhưng mà đâu có biết rằng cái ngày hôm nay nhiều khi mình nhận được phước báu của một ai đó là thân quyến của mình đang hồi hướng cho mình. của ngày hôm nay cái phước nó phát sinh đến, nghe không? ai biết được đâu khi cha mẹ kiếp trước của mình đang cụ ấy đang ở tỉnh nào đây này nghĩ đến mấy đứa con mình nó mất mà con mình mất rồi nó tái sinh nó, nó đang ngồi ở đây này nghe không nên là cụ ở nhà cụ cúng dường tam bảo hồi hướng phước báu cho nó thế là hôm nay tự nhiên mình tự nhiên thấy may lắm đi việc gì cũng suôn sẻ may mắn vui vẻ ra phước nó phát sinh đến nghe không đây là sự thật đấy chứ không phải chuyện chơi đâu chứ không phải là mình ra mình gặp trai hay là mình đi ờ, đường mình dẫm phải bãi phân gặp may không phải thế đâu nha cái phước nó phát sinh đến đấy nha phát sinh đến thế thì chúng ta làm phước chúng ta hồi hướng cho thân nhân của chúng ta ở cảnh giới nào cũng được hưởng phước ấy hết tái sinh làm súc sinh thì con súc sinh hôm ấy cũng được phước báo cũng được ờ, an lành tái sinh làm người thì người hôm ấy cũng gặp may gặp mắn tái sinh làm chư thiên chư thần thì cũng được tăng thêm phước lành nha việc tác phước hồi hướng không mất chút nào đi đâu cả chúng ta nhớ như vậy